Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Ngày hôm nay Nhung sẽ làm đó là uh, thịt heo trưng với thịt heo trưng với trứng, trứng gà Và cùng với lại món ờ, thịt bò xào với lại rau muống nha cả nhà Đó, và bây giờ Nhung sẽ bắt đầu vào chuẩn bị nguyên liệu Ở đây là Nhung đã chuẩn bị đó là 2, 200g thịt heo xay Bây giờ Nhung sẽ là ướp gia vị nha mọi người Nhung sẽ cho vào đây là một còn một thìa ờ, một lem và một nửa thìa muối và một chút xíu bột ngọt tại vì nhà mình không ăn bột ngọt nhiều nhá sau đó mình sẽ trộn lên và mình để đây cho gia vị ngấm với lại thịt nha mọi người bây giờ nhung sẽ đi thái tôm tôm ở đây thì nhung đã làm sạch rồi mọi người ạ là mình à, làm sạch vỏ và mình lấy cái đường chỉ nưng của tôm này nhá mọi người ơi, tôm thì mình đã thái và băm nhỏ rồi nhá bây giờ mình sẽ cho cùng với thịt bây giờ nhung sẽ đi thái hủ nhĩ và nấm hương mùng nhĩ nấm hương của mình cũng thái xong rồi mình sẽ cho cùng vào với thịt nha mọi người và bây giờ thì mình sẽ đập trứng ra ở đây là mình có cả 5 quả trứng nhưng mà mình sẽ đập 4 quả trứng nhé và một quả này mình cũng đập nhưng mà mình sẽ lấy lại cái lòng đỏ mình chỉ cho lòng trắng thôi Đấy. Rồi mình sẽ đánh đều lên thịt của mình á là vừa rồi mình đã cho gia vị rồi nên là mình sẽ không cho gì về trứng luôn là mình cho vào đây mình đánh mình cho chút tiêu vào nha mọi người mọi người ăn cay hay là không cay thì mọi người cho tùy nội gia đình nhà chúng ta và mọi người có hành tím á thì mọi người thái cho vào còn nhung là hành tím mình sẽ cho cái hành tím phi cho vào đây luôn mình cho hơi bị nhiều hành tím mình sẽ đánh đều lên cho tất cả những gia vị tôm thịt nấm trứng quyện với nhau nha mọi người đó mọi người thấy cái bát thịt của mình hấp dẫn nhỉ và bây giờ mình sẽ cho là một cái khay nha thịt trưng của mình thì giờ mình sẽ nghĩa là mình giải cái trứng này lên là mình cho hấp tiếp mọi người cho nó cho nó đẹp cái cái cái màu sắc mọi người như vậy mình cho nên hấp lại nha mọi người giờ nhung sẽ hấp thêm 15 phút nữa nha mọi người bây giờ nhung sẽ đi thái thịt bò giờ nhung sẽ đi ướp thịt bò nhung sẽ cho một nửa tỏi vào đây à một thìa bột lên một thìa muối và một chút mì chính cùng với ít tiêu xay ông mình sẽ bóp để cho gia vị ngấm cùng với thịt Chấn thịt này của mình còn 300g mọi người Bây giờ mình đã bóp đều rồi nhá Bây giờ nước của mình đã rất là sôi mọi người Mình sẽ cho rau muống vào trần nha Mình cho rau muống vào cái thau nước lạnh nha mọi người Đây là nước lạnh xong mình lại cho thêm đá vào nữa Để cho rau muống của chúng ta được giòn và xanh xong lúc này mình sẽ vớt rau ra để ráo nước nha mọi người đảo của Nhung đã nóng rồi bây giờ Nhung sẽ cho một muỗng dầu ăn vào đây để Nhung xào thịt bò nha và đây là thịt bò Nhung đã ướp ướp có tỏi nhé và thịt bò của mình đã chín tái rồi bây giờ mình sẽ cho ra lại cái khay mình sẽ cho thêm cho lại chút dầu nữa và mình sẽ cho hết cái chỗ tỏi vừa rồi còn lại nha vừa tỏi băm và tỏi thái lát mình sẽ cho thêm nước mắm một ít mì chính mình lúc ngấm gia vị rồi thì mình sẽ cho cái thịt xào của mình vào nha Vào đều cho thịt với rau ngấm với nhau nha Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn Cuộc sống ở Hàn Quốc của gia đình nhà Nhung nha Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn cái món cơm chuẩn Việt cơm Việt Nam đó chính là rau muống xào thịt bò cùng với lại thịt heo à, hấp với lại trứng mọi người ạ wow nóng lắm xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình nhà mình nha bây giờ là bên Hàn là bắt đầu vào mùa rau muống mà mọi người nên là rau nó rẻ rẻ một chút khoảng chừng uh, à, 100 nghìn một kg mọi người ạ còn nếu mà đến mùa đông là 200 nghìn hoặc là 220 nghìn một kg rau muống có nghĩa là ăn rau muống còn đắt hơn ăn thịt bò đấy ừ. Ừ. giòn giật giật luôn nhà mình là cứ hôm món Hàn hôm món Việt ăn thay đổi nhau vậy và thịt bò rất ngọt thịt này mình cầm cái xìa à, xêu món thịt này là thịt trưng mình trưng thịt à, thịt heo xay cùng với lại tôm ấy. rất là ngọt luôn uhm. vừa ngọt vừa thơm lại còn vừa giòn nữa thì là có nấm hương với mục nhĩ mọi người quên mua bia Tặng giòn á bò mềm không bị dai nói không các bạn rau cắt đứng thẳng ngược nó mềm mình lấy thìa sẵn này và cái trứng cái thịt đấy quyện vào nhau cùng tươi ngọt đấy mình là cứ hôm nào đợi ông xã đi làm về là cho bọn trẻ con ăn cơm trước sợ bọn trẻ con đi học thì nó đói mọi người mình người lớn thì ăn muộn chút nữa cái trứng trứng với tôm thịt đấy mọi người bên trong thịt bên này tôm rất là ngọt mọi người mềm lắm là bắt đầu là thời tiết tốt nên là rau cũng ngon ở bên đây á là người Việt Nam mình trồng rau rất là nhiều cái này là rau người Việt Nam mình trồng những người Hàn người ta cũng không biết trồng đâu người Việt Nam mình bên Hàn là kinh doanh rau là giàu luôn mọi người <laughs> với là trồng cả mấy mẫu ừ, rau xong rồi là kiểu như là cứ thả hạt đấy xong rồi là cắt gọi là như là gặt lúa đấy bên Hàn là ngày mai là ngày lễ thiếu nhi mọi mẹ là ngày mùng 5 tháng 5 là hầu như tất cả những ờ, công ty à, ờ, sinh nghiệp đều được nghỉ hết để cho bố mẹ cho các bé đi chơi và trường học cũng nghỉ luôn mọi người mà công ty cũng có cho làm đâu công ty cho làm hay là xong à, ờ, hay mình nghỉ tự nghỉ tự mình cho mình nghỉ <laughs> như mình làm ở bên công ty mỹ phẩm ấy, thì là ngày mai nghỉ đó nghĩa là về vấn đề là kinh doanh à, tự do nên là nên là công ty nghỉ còn nếu như mà làm xưởng xí nghiệp lịch đỏ đấy thì mọi người thích nghỉ thì nghỉ hoặc là mọi người muốn đi làm thì mọi người đi làm nhưng mọi người đi làm thì sẽ được tính ờ, gọi là gấp rưỡi cái lương cơ bản của mình đó nên là những ai muốn đi làm đi hầu như là nghỉ cho các con đi chơi những ai có con nhỏ người ta là nghỉ thôi chỉ có những là ai không con nhỏ hoặc là uh, người lớn tuổi đấy thì người ta nào bởi vì xưởng bây giờ bên bên Hàn á là nhân công người cao tuổi là rất là nhiều thế nên là uh, ở xưởng những người 50 tuổi đấy, trên 50 rất là nhiều người ta đi làm nhiều lắm lúc đấy người ta không còn con nhỏ đâu là người ta chỉ có đi làm thôi nên là lễ thiếu nhi đối với người ta là bình thường người ta cũng đi làm bình thường đấy đó. còn đâu như mình thì vẫn còn con nhỏ nên phải nghỉ ở nhà để cho con đi chơi và một đĩa rau thịt bò xào thì mình đã ăn hết rồi bây giờ mình sẽ tạm ngừng cái video clip ở đây cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh youtube của gia đình nhà mình và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ kênh gia đình nhà mình nha bye bye tạm biệt cả nhà hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau nha